Trời sinh ra kiếp má hồng Người hai bên nước giữa dòng Tình đời đừng trong Phần người lòng đong nước má lưng trong Tuổi dần dần đỡ tối tàn Trời cao sao quá bé bàng Bằng phần hồng nhan chẳng được như thơ khúc thương tình ta Dòng dòng bên nước lững lờ Vì sao ai quá hứng thờ Dù đò sang sông còn lại bên cũ vẫn ngóng mơ ai nỡ đoàn tuyệt tình hạnh bước đi theo ngày cô níu giữ bao nhiêu chỉ nhận được cô liêu mà lòng anh vẫn còn thương chẳng phải mang tình anh không phải yêu thương người theo gió này dặn lòng cố xóa hết tâm tình mà có đường đâu cớ sau nỡ anh lòng người vội quên hết duyên đâu người quay bước mình chẳng tiếc thương duyên anh sâu hơn người sinh ra khi má hồng người hai bên nước giữa sông tình đời đụng trong vẫn người lòng đong nước trong người dần dần nỡ tôi. Oh. hai bên nước giữa dòng, tình đời đừng trong phần người lòng đau nước mắt người người để rằng người em có được như ý hay chỉ đem dành một bức tường tham và sắp lệ hoa mỹ chẳng cần định những cơn tự trải cho em hạnh phúc cố gắng bên nhau thêm nửa kết quả vẫn là chỉ ly